thì cái phần tiếp theo này thì tôi gọi là phần số 3 hai ngôn từ số 3 là khi bạn đã có ngôn từ tích cực rồi cái phần số 3 rất quan trọng đó là phần hình dung tưởng tượng hình dung tưởng tượng trong NLP nhé phải biết hình dung tưởng tượng nó giống một hấp dẫn không anh Hoài quá giống đúng không nó quá giống trong gì luật hấp dẫn là gì là ám ảnh từ đây là hình dung tưởng tượng ám ảnh hình ảnh đó và trong luật hấp dẫn à, trong NLP đó gì hình dung tưởng tượng là chúng ta đã đạt được kết quả đó hướng tới kết quả các bạn có ngôn từ rồi các bạn đã thay đổi gốc rễ rồi và cái phần quan trọng nhất là cái phần quy trình là buổi sáng buổi tối cho cái đi ngủ ấy, là các bạn phải làm một cái một cái một bộ quy trình bật hình dung tưởng tượng đã đã đạt được kết quả đã hướng tới kết quả đó ví dụ sắp tới là là là bạn ngọc muốn đạt được cái gì bạn mỹ muốn có cái gì là các bạn hãy gì hình dung tưởng tượng ngồi nhá trước khi đi ngủ các bạn phải hình dung tưởng tượng mà sẽ đạt được cái đó sau khi anh chị học xong cái phần nguyên lý từng bước bước một bước ba anh chị sẽ có một cái bộ quy trình nhá làm hàng ngày rồi rất là hay luôn và nó đạt được kết quả rất nhanh hình dung tưởng tượng là các bạn phải có một cái hình ảnh hình ảnh hình ảnh càng tốt nhá ở trong luật hấp dẫn là có thể in ra in ra cái gì hình ảnh đó treo trước gì treo trước uh, phòng ngủ này rồi treo chỗ làm việc này và đây một câu chuyện rất hay này là vợ chồng anh trai của của mình là tôi nhớ là khi lấy nhau ấy anh chị mua một cái bức tranh một cái bức tranh treo phòng ngủ là hai thằng con trai là các bạn hai con trai luôn và thế là sao bây giờ là đuôi hai con trai là bảo thế tôi hỏi thế um, anh chị thích để con trai ừ, cũng thích lắm thế mua bức tranh hai con trai để trong giường ngủ trong phòng ngủ hai vợ chồng mở mắt ra thấy hình ảnh tôi vào phòng ngủ để xem mà sao để hai con trai và đúng bây giờ là có hai con trai cái hình ảnh cách mà các thiên tài họ làm việc cách mà rất nhiều nhà thì thông thái họ làm cái điều này họ ám ám thị hình ảnh liên tục lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần như vậy thì nó tự động nó vào tiềm thức của anh chị và và gì giết én and mò nó cho thêm và nó cho thêm nhiều thêm nữa hình dung với cảm xúc nhá hình ảnh này và với cảm xúc chân thành cảm xúc cảm xúc chân thành là gì là đa phần chúng ta hình dung tượng nhưng mà các bạn anh nghĩ trong chuyện khác đang hình dung là thì tôi có con xe tự nghĩ là gì mai này phải trả nợ như nào nhỉ và những đồng chí đã bị nợ ấy, nợ rồi nghĩ nợ suốt ngày thì sao càng nợ càng nợ càng nợ đúng không giống như bạn võ đức nhật hôm chỗ nhậu với các bạn đây đúng không à, ông ăn với tôi ở đây thì tôi giải thích cho nhật hiểu là tại sao rồi em em nợ em suốt ngày em nghĩ đến trả nợ rồi anh đình ơi ngân hàng đòi nợ em bảo rồi em hãy nghĩ ngược lại đi đừng nghĩ đến nợ nữa và nghĩ đến gì tìm cách để có nhiều tiền hơn các bạn nhé cảm xúc nó phải chân thành thực sự và hãy tập trung khi ta bảo quy trình này buổi tối các bạn làm ấy là các bạn phải tập trung và cái số 3 quan trọng trong phần hình dung tưởng tượng đó là gì cảm xúc này cảm nhận nữa cảm nhận ở đây cảm nhận này bằng cái gì à bằng vị giác này khiếu giác này vị giác luôn <laughs> bảo tại sao lại NLP cả vị giác luôn khứu giác luôn đúng không khứu giác rồi bằng gì à, bằng thị giác luôn thính giác thính giác thính giác luôn rồi gì nữa ừ. ngày xưa phạm thanh bình cũng áp dụng quy trình này tôi sẽ cảm nhận tôi có một văn phòng và những người đội nhóm của tôi là những người họ đoàn kết lại và lúc một ngày tôi những người họ và và nó xảy ra y hệt như vậy luôn và những những chương trình bán hàng của em đội nhóm bán hàng tốt ấy à, cứ thứ bảy hàng tuần là gì là em hay mua đồ ăn về văn phòng là ăn chung với nhau vui lắm các bạn ạ là nó xảy ra mà cảm giác luôn tức là mình mình nghĩ tới tới nó nhá mình ngồi mình ngồi đây tự nhiên mình ngửi cái mùi mùi vị mùi mùi lẩu nữa là tôi sử cả vị giác luôn chị nhắm mắt lại này hình tưởng tượng này vì ở đây là đội nhóm của chúng ta đa phần là hệ thống bán hàng hình dung tượng là chúng ta cùng đi chơi với nhau chúng ta cùng đi du lịch với nhau rồi chúng ta bước lên máy bay như thế nào rồi chúng ta nghe tiếng động cơ máy bay như thế nào chúng ta xuống sân bay của gì của Singapore như thế nào và xung quanh mình là những ai thì cái phần mà phần gì cảm nhận bằng năm giác quan này nó rất quan trọng trong việc ứng dụng NLP